hello mọi người ha uhm. đây là cái clip đầu tiên cho cho một cái chặng đường mới của mình à, với một cái người bạn mới đó là à, chiếc uh, GS 1002 à, mình à, chuyển à, từ Ducati Samla qua con này bởi vì nhu cầu sắp tới mình à, sẽ đi nhiều thì nhiều hơn và chở đồ nhiều hơn cho nên là con này nó phù hợp với lại cái uh, nhu cầu mới của mình thì uh, mình mới lấy về được mấy ngày thôi thì mình đang dọn lại nó uh, anh em nào chơi xe thì cũng yêu xe thì cũng cũng biết ha đoạn đầu tiên mình lấy về mình hay dọn lại đó tại vì xe người ta đi thì mình lấy về nó đâu có như ý mình đâu đâu có thể như ý mình được hết được mình à, sẽ à, dọn lại à, bảo dưỡng lại tổng quát thì à, hôm nay mình sẽ quay cái con xe này của mình cho mọi người xem thì cái kính mình tháo qua hôm qua kính mình tháo à, hôm qua mình à, lột cái đề can ra họ họ dán keo trong rồi dán đề can bú xua hết mình tháo ra mình à, đi như zin ha nó thì đồ đạc lĩnh cảnh mọi người thông cảm ha tùm lum nhà tự làm mà đồ đạc lĩnh kỉnh Nên mình xăng mình mới tháo ra mình mới vệ sinh ờ, dưỡng lại cái dòng này thì bình xăng nó bằng nhựa ha cho nên xe nó rất là nhẹ nó không giống những cái dòng mà mình bằng sắt chứ thì nó nó trọng lượng sẽ nặng hơn mới vệ sinh ra bo vệ sinh lại Đó, thì tổng thể con xe này của mình nó như thế này mình đang tháo cái dàn nhựa ra hôm nay mình tự đi teo luôn qua mới vệ sinh lại cái cổ bô một chút xíu cho nó bớt đen xe này à, ok chạy còn ok máy móc êm đi à, tổng thể thì nó dày nhưng mình là vị trí nó là vị trí mình xăng mình sẽ tháo ra mình đi treo lại mình mới bảo dưỡng là cái trục láp bảo dưỡng là trục láp à, cũng à, hên à, à không vấn đề gì hết đụng đến láp nó rất là phiền mình đang đợi à, ship cái à, cái cục cao su này đây người ta đi cũng lâu rồi nó nó nhão xếp cái cục này về thì mình sẽ thay tại cái vị trí này ai chơi BMW thì ờ, biết ờ, biết rồi ha cái dòng trục láp thì cái trục cắt đăng ấy, thì nó có cái miếng chỗ này và cái chỗ này là nó hay bị vô nước lắm nó đi mưa hay rửa xe gì đó nó nó miếng cao su này mà nó nhão á, nó nó không không đủ cái độ đàn hồi để nó cái chỗ này nó nó nó co giãn được nè cái khớp này khớp co giãn được thì nó sẽ hở ra rồi nước nó vào trong đây nó sẽ làm xét cái cái cái khớp nối của trục cạc đông như là cái cái nhông sau đó hôm nay mình sẽ đi theo cái nó bo mình tháo ra chưa gắn lại đi rất là dơ ha cái dòng adventure thì thì anh em cày bừa ghê lắm nhưng mình lấy về mình phải chịu khó rửa lại với lại lúc mình tháo dàn áo ra như vậy thì mình sẽ thấy được những cái vấn đề của nó dây điện này kia rồi đó thì mình fix được cái chỗ nào thì mình fix còn không fix được thì mình đưa ra anh em chuyên hơn người ta làm nó sẽ tốt hơn à, tổng thể thì mình mới có cho bảo dưỡng lại à, à vệ sinh bình xăng cụm bơm xăng bát phun bấm ga đi lại cái dàn điện theo zin bỏ bỏ hết mấy cái đoạn mà độ ra à, mấy dòng xe này đi xa thì mình không có nên độ nhiều nó trục chặt dọc đường rất là phiền mà dòng BMW thì nó người ta kỹ cái điện lắm thay thay nước mát mắc ly quy thay nhớt máy là nhớt láp ebon dòng này thì à, đi à, cấp nhớt là 5 w 40 theo sách hướng dẫn tặng thêm mấy cái món uh, phụ kiện của uh, của GF1002 để mình tiếp tục uh, mình trang bị cho con xe này ha thì uh, mấy ngày uh, lánh dịch uh, ở nhà cũng có thời gian để làm chăm chăm chút em đó hơn rồi mọi người xem ha họ đóng bao bì ừ, tốt lắm gỡ ra còn thấy mệt nữa cái chiếc này mình thấy ờ, trong các số mình ờ, chiếc xe mình đi thì mình thấy nó dễ tháo nhất cho nên là dễ vệ sinh dễ bảo trì ở đây thì là cái bộ dán ờ, chống trượt ở bình xăng dán hai bên nhìn cái mẫu người ta làm rất là đẹp rất là dẻo ha cái này là mình dán vào thì mấy cái chỗ g lõm này kia rồi thì nó sẽ dễ dàng nó nó lượn theo được à, cái mớ này là cái mớ chụp bảo vệ cái mỏ chim đằng trước á với lại à, cái bảo vệ à, cái trục cát đăng phải dán cái miếng ba em vào trong nó trước rồi mình mới dán bình xăng người ta không có dán à, trước rồi giờ thì mình à, thay cái gù nâng ghi đông cái gù nâng ghi đông này đa số anh em chơi à, dòng adventure hay là touring thì hay làm nó giúp cho cái, đưa cái ghi đông ờ, lên cao khoảng 32 mm ờ, và lùi lại về phía ờ, vị trí ngồi 25 mm à, khi mình chạy tu mình mỏi mình đứng lên đó, thì mình không có khòm lưng với lại cái khi ngồi đi đường xa đó thì cái tay lái nó nó nó nó không có thẳng quá nó không có căng quá nó nó rất là dễ thoải mái dễ dàng điều khiển và rất là thoải mái đúng tư thế ngồi của Adventure hơn đấy là cái dòng xe này cho châu Âu thì ờ, người ta to con hơn tay tầm tay người ta dài hơn cho nên là đưa về châu Á thì thường anh em phải ờ, phải thêm cái gù gù nâng để nó vừa với cái thể trạng người Việt Nam mình hơn ở đây nó vị trí chịu lực với rung khá nhiều nên mình à, mình dùng cần siết lực cho đảm bảo sách hướng dẫn thì chỗ này mình siết khoảng 10 à, 19 Newton mét gù CNC à, nhôm nguyên khối rất là chắc chắn và đẹp mình làm ở nhà thì mình mới kỹ được thôi chứ còn ra à, tiệm mình ta nhiều xe quá ta đâu có làm kỹ như mình ha, à, nên là nên, nên nên tự tìm hiểu và làm bây giờ mình à, mình nâng cấp tiếp cái chống đổ cho cái vị trí trục cạc đăng thì cái dòng xe này thì nó có cái thùng ở đằng sau nó cũng là một cái cái loại chống đổ cho xe tuy nhiên là nếu như mà lúc mà mình chạy ờ, đường ngắn mình không có gắn thùng á thì nó là không có cái gì hỗ trợ cho nó cho nên là nếu mà có ờ, có thể thì mình cứ ờ, cứ trang bị thêm cho nó cái trục gác đăng cái dòng này thì nó rất là bền nhưng mà uh, nếu mà để nó hư heo là tốn tiền lắm cho nên là mình phải kỹ trước mình có tháo ra mình bảo dưỡng rồi thì cái, cái chỗ cái chỗ trục xoay này là mình đã tra mở bò rồi mở mở bò chống nước tại cái vị trí này là vị trí thấp nhất của trục gạt đăng đối với dòng xe GF 1002 hai à, mà anh em đi địa hình thì hay lội suối lội nước rồi thì thường vị trí này nó hay bị ngập nên là mọi người cũng nên kiểm tra thường xuyên để tránh bị rỉ sét đó, giờ thì à, mình ráp mấy món này lại và mình gắn nó vào bên trong đó là cái miếng cao su cứng để nó nó chụp chụp lại cái ổ uh, tán bên trong thì để nó hạn chế vào vào nước thêm một cái nữa ngay cái ổ xoay nè thường à, anh em chơi à, adventure thì à, ít có trang bị mấy cái món phụ kiện độ kiển lắm toàn là tập trung cho những cái món bảo vệ cho chiếc xe mình thôi đi đường đất đường đá đồ này nó nó, nó tránh bị bị tác động nó, nó vào cái khung sườn hay là những cái vị trí mà nó quan trọng của xe cái loại này nó là xe một gấp chứ không phải như hai gấp như như xe à, những những cái hãng xe khác nên là cái thao tác lắp bánh rồi nó, nó rất là dễ dàng mình phải công nhận là cái dòng này người ta nghiên cứu nó quá hay nhìn nó rất là cồng kềnh nhưng nó lại rất là nhẹ khi mình di chuyển và nó lanh xe lắm góc lái là lại rộng và cái thao tác bảo dưỡng rồi nó rất là dễ dàng không có khó khăn gì hết á đó. đó giờ mình tháo bình xăng của các loại xe này cái dòng xe này phải nói là tháo rất là dễ tháo để mình vệ sinh ờ, bên trong bướm ga họng ga rồi nó, nó thoải mái hơn cho nên là đi mưa này kia đồ mình bào nó tự tin hơn với những cái xe khác như trước đây mình đi sport á mà mỗi lần đi mà mưa về mình rửa nó rất là cực ha dòng này thì thoải mái đó ở vị trí này người ta cũng làm ờ, cái ron cao su để ờ, nó khi mình siết hai bên vào thì nó sẽ chêm nó vừa chống chày mà nó êm cái xe và nó cũng có một cái tác dụng đó là ngăn nước lọt vô nói chung mấy cái món này thì mình dễ mua lắm nên là mình cứ nên gắn để nó bảo vệ cái trục cát đăng ha nếu như mà trục các đăng mà nó hư thì rất là tốn tiền mà đợi ship cũng lâu lắm còn mấy cái cục bảo vệ này thì nó hỏng thì mình thay thôi nó không có phức tạp rồi cứng cáp ha anh em chơi dòng này là cái cái cái vòng nhựa bên ngoài đó nó nó hay bị ờ, nát lắm chày nứt tùm lum hết mỗi lần té là cái đa va đập vô đó là nhiều bây giờ mình gắn cái ờ, bảo vệ cái mỏ chim vào ha thì cái dòng này mình gắn vào á thì à, người ta cũng cho cái phương án là mình dán à, keo ba em tuy nhiên là cái vị trí này chạy nó rất là rung đó mà nó keo thì dán à, dán keo thì đi mưa rồi nó nó bong chóc hết và chạy tốc độ cao mà nó rớt xuống mà nó cuốn vào bên trong cái phục với lại cách nước này nguy hiểm lắm cho nên là mình chọn phương án là bắt ốc bắt ốc cũng đơn giản lắm. cũng không có sợ hư hao dàn áo gì đâu dàn áo ở đây rất là cứng khoan thoải mái à, bắt vào thì à, ở đây nó vừa bảo vệ cái à, cái mỏ mỏ, mỏ chim này mình nhìn thấy nó rất là yếu ớt ha. À, ngoài ra nó còn có tác dụng phụ nó làm chiếc xe nó ngầu hơn mà nhìn có vẻ chắc chắn hơn thì mình cứ khoan mình đo xong mình khoan hai cái lỗ bên rồi à, mình chêm ba em vào khi mình ráp vào á, để nó nó nó chống chày cho những cái vị trí tiếp xúc giữa cái mỏ chim với lại cái cái cái đồ bảo vệ ha đó xong giai đoạn 2 bây giờ mình thay tiếp cái bảo vệ à, cách nước thì cái xe này trước đây à, người sử dụng người ta sử dụng cái à, cái loại che cắt nước này ha thì mình thấy nó không có hợp lý lắm nhất là cái mắt lưới nó quá khích và lắp nó rất là sát với lại cái những cái lá tản nhiệt của cách nước cho nên là um, chắc chắn là về khí động học đó là gió nó sẽ rất là khó để đi xuyên qua được những cái lá tản nhiệt bên trong cho nên là cái hiệu quả về giải nhiệt nó sẽ bị hạn chế rất là nhiều nên là mình chọn cái loại này loại mới à, loại này à, sau này thấy cũng không dụng nên ta làm những cái cánh à, xéo và cái khe nó to hơn thì nó vẫn cản được à, đất đá nó, nó không có có bay vào trong cái két nước để làm mà mớp cái lá giải nhiệt nhưng mà nó vẫn cho uh, cái gió vào nhiều nhất để đi xuyên qua cái két nước thì cái cái két tản nhiệt của nước á thì nó sẽ giải nhiệt tốt hơn nên mình chọn cái loại này thay cho cái cái cái bảo vệ cách nước uh, cũ của xe thì ờ, để làm cái này thì mình tháo con ốc này với là hai con ốc ờ, hai bên là mình tháo ra được không cần phải bung hết dàn áo ra đâu rất là dễ người ta làm khớp nối hết trơn xe này tháo còn dễ hơn chiếc Ducati mình à, mình đi nữa mình cũng không ngờ là nhìn nó phức tạp nhưng mà tháo lắp nó đơn giản lắm đó tháo ra rồi đó rồi bây giờ mình gỡ cái này ra thôi thì cái này là người ta có dán keo ba em à, hai mặt á người ta dán vào trong cái cái khung của cái à, cái két giải két nước thì mình gỡ ra thôi đó mình thấy không lắp cái kia thì kính hay gió thì không có vào được nhiều nhưng mà uh, nước nước mưa rồi bụi đất đồ đi tích tụ lâu ngày thì mình lại khó, ờ, càng khó vệ sinh là mình lắp như vậy mình có xịt nước vào nó cũng không thể nào trôi đi bụi đất vào được đó, mình mình mình tháo ra thì mọi người thấy ha đó, cái mắt lưới nó quá khích luôn cái này lưới giống như là lưới chống mũi á đó. cái còn cái loại này thì à, sau khi mình làm thì à, mình mình lắp cái kết nước vào trong cái cái à, cái ốp nhựa này xong rồi mình gia cố bằng dây gút và các cái cái ngàm đấu vào nó khớp nó cứng ngắc à rồi mình dán thêm cái miếng cao su người ta cho kèm theo á, để có cái tác dụng là nó chêm vô giữa cái ờ, cái miếng bảo vệ này cái két nước nó chảy nó rung lắc á, thì nó có cái miếng đệm cao su nó êm nó không có kêu nó không có va đập đó là ta phòng chống thôi chứ còn ờ, cột cứng ngắt là nó không có rung được đó thì ờ, ừ, hai bên mình làm tương tự ha xong rồi mình cứ mình cứ lắp vào thôi nó lắp vào thì nhìn thấy rất là gọn gàng và ngầu ha à, cái sensor um, ABS này um, cũng là cái rất là nhạy cảm nên mình mình có lắp thêm rồi đây là cái lưới để mà lắp vào cái hốc lấy gió của xe và các cái miếng cao su để ờ, mình ờ, lắp vào những cái ờ, lỗ ốc sườn nè để mình tránh nước bắn vào trong đó mà vì lý do đó mình không kỹ là lâu ngày nó xét ốc rồi khi cần tháo tháo không được ngoài ra thì nó cũng làm cho chiếc xe nhìn nó cứng cáp và nó ngầu hơn toàn là những món bảo vệ thôi mình chú trọng những cái món bảo vệ cho chiếc xe mình rồi hoàn chỉnh ờ, hoàn chỉnh rồi đó nhìn ngầu chứ đó là xong giai đoạn 3 thì ờ, khi hấp dịch thì mình sẽ có những cái dự án nâng cấp thêm ha à, chào mọi người